Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường vàng, tiền tệ, forex, chứng khoán và dầu của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý vị biết, tuần qua à, cậu vàng của chúng ta là một tuần đi ngang là chính. Tuy nhiên đóng cửa tuần thì là một tuần tăng giá nhẹ của cậu vàng. Đó. Trong tuần thì cậu vàng đi ngang rất mạnh quanh giá mở cửa, quanh vùng giá 1945. À, Nhưng đóng cửa tuần thì cậu vàng bứt phá lên và đóng cửa được là 1965 Thời điểm này thì việc tăng giá 20 điểm trong thời gian này thì gọi là tăng giá nhẹ. Bình thường thì một tuần tăng giá 20 điểm là tăng giá mạnh. Nhưng giai đoạn này cậu vàng đang mỗi tuần biến động 100, 150 điểm. nên bây giờ mà biến động tầm 2 30 giá thì tự nhiên lại thành nhẹ. Quý vị lưu ý nhé. Tuần qua có hai điểm mấu chốt mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất như tôi đã nói nếu cậu vàng đóng cửa dưới 1925 chúng ta có thể bán mạnh nhưng thực tế nhiều lần cậu vàng lao xuống dưới 1925 trong phiên nhưng đóng cửa thì đều ở trên 1925 và mốc tiếp theo chúng ta kỳ vọng là cậu vàng đóng cửa dưới 1900 chúng ta bán mạnh thì cũng không có cả hai mốc này đều không đóng cửa dưới chúng ta kỳ vọng cậu vàng lên à, quanh vùng 2000 chúng ta bán mạnh thì cũng không lên cậu vàng chỉ lên được đến 1975 ờ, là quay đầu có thể nói tuần qua thì là cậu vàng biến động nó đi ngang nên cũng xu hướng chính là đi ngang là chính mặc dù trong tuần có thông tin mạnh vậy lưu ý nhé thông tin mạnh nhưng cậu vàng lại biến động nó cũng không được như ý Xét về thông tin cơ bản thì thứ nhất là chúng ta biết là tình hình dịch bệnh thì giờ dường như nó không ảnh hưởng nhiều đến ờ, cậu vàng cũng như là chứng khoán nữa rồi. Đấy, dầu nữa rồi. Bây giờ dịch bệnh thì cứ hoành hành thôi, nhưng mà giờ gần như nó không có ảnh hưởng gì đến tâm lý chung của thị trường tài chính. Đó. Số người ca nhiễm bệnh thì đã là 25 triệu rồi, tăng rất là nhanh chóng. Đó. Số người chết thì cũng là 843.000 người nói chung là sắp chạm còn muốn một, triệu rồi có lẽ chỉ trong vòng độ 3 tuần nữa thì chúng ta số người tử vong sẽ chạm cột mốc 1 triệu số người bình phục thì 17 triệu thực ra bây giờ chúng ta sẽ rất khó nói là bây giờ có nhiều loại vaccine bắt đầu được đưa vào thử nghiệm nhưng chúng ta cũng chưa biết bao giờ nó được ờ, phân phát phổ thông và không biết hiệu quả cuối cùng của các loại vaccine là như thế nào có lẽ chúng ta phải tập sống quen dần với dịch bệnh ít nhất là trong vòng một năm tới nhưng có lẽ dường như dịch bệnh hiện tại là chưa ảnh hưởng nhiều có lẽ là do tâm lý nhà đầu tư đang quá hưng phấn việc ờ, bơm tiền của các ngân hàng trung ương thôi chứ thực tế nếu xét đây là chúng ta đang xét trên thị trường tài chính nhé thì dịch bệnh chưa ảnh hưởng nhiều còn nếu xét trên nền kinh tế thực và cuộc sống bình thường của người dân thì dịch bệnh ảnh hưởng rất nhiều đấy đặc biệt là các ngành trực tiếp liên quan như chúng ta biết là hàng không chẳng hạn gần như tê liệt ngành du lịch chẳng hạn gần như tê liệt ngành kinh doanh khách sạn và dịch vụ chẳng hạn cũng gần như tê liệt ảnh hưởng rất lớn đấy không chỉ năm nay đâu năm sau cũng dự kiến là chưa có dấu hiệu gì phục hồi cả nhìn vẫn mịt mù như đêm 30 thôi xét về thông tin cơ bản tuần qua thì tâm điểm tập trung vào phát biểu của chủ tịch Fed Đấy. Powell à, phát biểu của chủ tịch Fed về cái à, trong cái cuộc họp hội nghị về cái à, ngân hàng trung ương chính sách ngân hàng trung ương thì nội dung chính của, của phát biểu chủ tịch Fed nó bao gồm 3 điểm chính thứ nhất là Fed cam kết duy trì lãi suất thấp trong một thời gian dài tất nhiên là dài đến bao lâu thì Fed không nói nhưng dự kiến là sẽ duy trì lãi suất trong một thời gian dài đó cái thứ hai là Fed trước kia thì Fed là đi uh, Fed sẽ giữ tỷ lệ lạm phát ở mức trên dưới 2% trên dưới bao nhiêu thì không nói trước kia thì chúng ta nghĩ là Fed hướng tới mục tiêu lãi suất trung bình là 2%, tức là có thể là quanh 2. Bây giờ bảo trên dưới 2 nghĩa là biên độ được nới rộng hơn. Đó, tức là chúng ta ngầm có thể hiểu rằng có thể đến 2,5 cũng có thể đến 1,5. Đấy vẫn là chấp nhận được. Vì chúng ta biết là 10 năm trước thì lãi suất của à, Mỹ thì đang là trung bình đang là 1,4%. Điểm mấu chốt thứ ba trong phát biểu của Chủ tịch Fed là Fed sẽ hướng đến mục tiêu là lạm phát kỳ vọng và hướng đến mục tiêu là tạo ra số việc làm để giảm cái tỷ lệ thất nghiệp. Đấy. Bên cạnh đó, Fed có cảnh báo đưa phát đi tín hiệu cảnh báo là gì? Là lãi suất thời gian tới, à lạm phát thời gian tới sẽ tăng. Đấy, quý vị lưu ý nha. Và có một điểm mà mọi người ít lưu tâm chính là Fed nói là nếu khi mà lãi suất tăng vượt dự kiến thì Fed sẽ hành động dứt khoát. Đấy, Fed chỉ nói là hành động dứt khoát. Nhưng chúng ta phải hiểu là hành động dứt khoát ở đây như thế nào. Nếu tức là cái lãi suất tăng thì đã được Fed dự kiến nhá. Và Fed cũng dự kiến là à, lạm phát tăng và lạm phát có thể vượt 2%, Fed vẫn chấp nhận. Fed không nói vượt bao nhiêu, nhưng nếu theo ý hiểu của tôi, cá nhân tôi thôi, tất nhiên tôi dự, dự đoán thôi, thì nó sẽ rơi khoảng 2,5% kiểu như vậy. Tức là sai số trừ tầm 20% nhưng mà nếu vượt dự kiến tức là có thể là lạm phát vượt lên trên 3% chẳng hạn thì Fed sẽ hành động quyết liệt vậy nên nhớ nhé hành động quyết liệt nghĩa hành động cái gì tức là sẽ tăng lãi suất nếu lạm phát ngoài dự kiến đấy quý vị lưu ý cái đây là đỉnh điểm mấu chốt và tự chung lại thị trường thì phiên hôm đó chưa phản ứng quá nhiều đối với nhận định của Fed bởi vì việc Fed nới lỏng tiền tệ thì vẫn biết rồi đấy cái này là được phản ánh vào thị trường thứ hai là Fed dự kiến lạm phát là trên dưới 2%, đây là một gợi ý mở. Đấy. Trước kia thì lạm phát của Fed là kỳ vọng mục tiêu là 2%, dưới 2%, nhưng bây giờ là trên dưới tức là nó mở hơn, biên độ nó rộng hơn. Đấy, cái thứ ba mục tiêu của Fed là hỗ trợ tối đa nền kinh tế để tạo ra nhiều việc làm. Nhưng cái điểm một điểm rất quan trọng ở đằng sau chính là nếu lạm phát vượt dự kiến Fed sẽ hành động quyết liệt. Đó, cái này chúng ta lưu ý là Fed đã phát đi tín hiệu là thời gian tới sẽ lạm phát nha lạm phát và nếu và tùy tình hình lạm phát và chúng ta cái yếu tố lạm phát này nó rất quan trọng đối với cầu vàng nghĩa là lạm phát thì sẽ nhiều người tìm đến kênh trú ẩn là kim loại quý trong đó có vàng và như vậy là về dài thì chưa hẳn nhưng về trung hạn trung và dài hạn thì vàng sẽ tăng tầm nhìn 1 đến 3 năm còn ngắn hạn thì đương nhiên vàng là vẫn đang điều chỉnh rồi cái này chúng ta không phải bàn đó đặc điểm chung của chủ tịch Fed là như vậy tức là Fed cũng không có cam kết gì nới lỏng hơn hay là tăng biện pháp hỗ trợ kích thích kinh tế bạn nên nhớ nhé không có hiệu suất đường cong lãi suất hay là không có lãi suất âm thực âm thực yếc gì hết tiêu chung lại là những bài phát biểu của Fed là những điểm mấu chốt nó đều ở đằng sau còn ở thực tại thì nó không có gì thay đổi so với chính sách hiện tại do vậy là biến động của giá vàng tuần qua thì không không không được mạnh lắm ngược lại thì chứng khoán tuần qua lại bay rất là thăng hoa tức là tất nhiên là khi chứng khoán nó đang lên đến vùng đỉnh độ hưng phấn nó đang quá đà nó đang đắt thì mọi người có rất nhiều lý lẽ tuy nhiên chúng ta biết là cái gì quá thì cũng không tốt thế thôi nó cũng như cậu vàng chúng ta khi vượt 2.000 nữa tất cả rất là thăng hoa nhận định nó rất là mạnh nhưng mà nó chỉ giật nhẹ một phát là điều chỉnh uh, gần 200 giá luôn 190 giá trong có hai phiên kiểu như vậy nó sẽ dập tắt và bây giờ đi ngang quanh 1009 đang rất là khó lường đó là tuần qua tuần qua có thể gọi là kết thúc rồi không có gì không ảnh hưởng quá lớn đến thị trường tuần tới thì tâm điểm đương nhiên nó đây là tuần ờ, công bố về số việc làm đã tăng mới năm farm adp năm farm và năm farm và tỷ lệ thất nghiệp nên tuần tới tâm điểm sẽ rơi vào ngày cuối tuần đây là sẽ tâm điểm bên cạnh đó thì ngày thứ ờ, 5 cũng có thông tin quan trọng là PMI, IFN, lõi và ngày thứ tư thì có thông tin là ADP Nam Farm à, dự trữ dầu thô có hai thành viên FOMC phát biểu ngày thứ năm thì có PMI, ifn và số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp à, còn ngày thứ sáu thì chính là quan trọng nhất sẽ là số việc làm được tạo mới Đấy, và tỷ lệ thất nghiệp nói chung tuần tới thì cũng là một tuần có nhiều thông tin à, nên dự kiến thị trường sẽ biến động khá mạnh đó là xét trên góc độ là phân tích cơ bản còn chúng ta thì biết là biến động mạnh thì chúng ta sẽ canh thôi còn bây giờ chúng ta xét trên góc độ phân tích kỹ thuật dưới góc độ phân tích kỹ thuật tuần qua là một tuần tăng giá Đấy. nhưng tăng giá không mạnh giá vàng hiện nay vẫn đang bị ràng buộc đấy lưỡng lự quanh vùng uh, ờ, 1.900 đấy dưới 2.000 tuần sau nó vẫn trở lại kịch bản cũ nếu giá vàng đóng cửa ngày dưới 1925 giá vàng sẽ nhanh chóng break cao sâu tìm về 1.800 thậm chí dưới 1.800 ngược lại nếu giá vàng vượt qua đỉnh tuần trước 1976 giá vàng sẽ hướng đến vùng 2000 và xa hơn là đo lại đỉnh cũ 2065 đó chúng ta cần chờ mở cửa tuần xem giá vàng chạy theo hướng nào thời điểm hiện tại tôi vẫn nhắc lại các chỉ báo ngắn hạn có thể có chỉ báo tăng giảm đan xen ví dụ như H4 đang chỉ báo giá vàng có thể lên đó nhưng D1 thì vẫn chỉ báo giá vàng xuống nhưng hoàn toàn có thể có phục hồi đó đồ thị tuần thì vẫn chỉ báo giá vàng tiếp tục trong xu hướng điều chỉnh thôi nhưng đồ thị tháng thì sẽ chỉ rõ nhất là tiếp tục chỉ là xuống điều chỉnh mới bắt đầu Đấy, mới bắt đầu mạnh nha và cậu vàng nhiều khả năng sẽ điều chỉnh mạnh trong thời gian tới Đấy, mạnh đến đâu như tôi nói rồi sẽ khoảng 20 25% tức là sớm muộn chúng ta sẽ thấy giá vàng lấp ló đâu đó quanh nghìn sáu nghìn bảy thôi và quan điểm của tôi trung và dài hạn vàng tăng ngắn hạn thì vàng giảm do vậy tôi vẫn ưu tiên là trên 2.000 là chờ những tín hiệu tốt để bán còn vùng mua trung và dài hạn thì tôi sẽ chờ dưới nghìn bảy đấy là quan điểm của tôi về chung và dài hạn còn ngắn hạn thì đương nhiên chúng ta đánh theo lệnh ngày tùy theo kỹ thuật và phân tích của từng người chúng ta đánh và chúng ta dừng lỗ đó thời điểm này dừng lỗ 5 đô 10 đô tùy theo lựa chọn các bạn thôi nếu trong ngày nào tôi nhìn thấy có thể đánh được chiến lược ngày thì tôi sẽ ra chiến lược ngày cho các bạn nếu tôi không nhìn thấy thì các bạn cũng dựa vào những cái phân tích của mình để đánh ngắn hạn thôi đó còn quan điểm chung và dài hạn đối với tôi trên 2000 không phải thời điểm mua tôi sẽ canh bán khi có tín hiệu và ưu tiên bán mỗi khi giá vàng tiếp cận lên vùng trên 2000 đó còn mua chung và dài hạn thì tôi vẫn ưu tiên thiên hướng về mua chung và dài hạn ở vùng giá dưới nhìn 1007 nhá, thậm chí là 1006 hoặc dưới 1006. Quan điểm tôi là như vậy. Đó là đối với cậu vàng. Còn riêng về xét về mô hình nến và trong ngày thì tôi vẫn ưu tiên là nếu giá vàng đóng cửa dưới 1925 thì tôi mới mở lệnh bán mạnh. Đấy. Dưới 1900 sẽ bán tiếp còn ở chiều lên thì rõ ràng là trên 1975 giá vàng sẽ có xuống tăng nhưng tôi sẽ không canh mua lên đó còn quan điểm tôi mua thì tôi thích mua trung và dài hạn cơ mua ngắn hạn tôi sẽ không mua quan điểm tôi tôi sẽ không đánh lệnh mua ở vùng đỉnh còn hàng ngày nó có thể lên nhưng ờ, tôi sẽ đợi hết tín hiệu lên tôi bán xuống thôi đó là đối với cậu vàng đối với ờ, các cặp tiền tệ trước khi xét cặp tiền tệ thì chúng ta sẽ xét chỉ số DXY tuần qua chỉ số DXY đóng cửa tuần khá thất vọng tuần trước đã có tín hiệu cặp nến đảo chiều tăng giá những tín hiệu tăng giá đã phân kỳ đã xuất hiện nhưng tuần qua đóng cửa tuần phiên cuối tuần thì cậu vàng DXY lại giảm khá là mạnh về đúng cái đáy cũ 922 với cái thế này DXY đồ thị tuần như này DXY hoàn toàn có thể có một nhịp giảm nữa trước khi phục hồi đó nhưng mà chúng ta nhìn nhá DXY với cậu vàng thì không liên quan nhiều nhau lắm ví dụ như tuần cậu vàng giảm mạnh từ 2.000 xuống thì tuần đó là DXY vẫn giảm nhưng DXY thì ảnh hưởng rất mạnh đến các cặp tiền tệ do vậy quan điểm tôi ngắn hạn đô la index tiếp tục có thể có một nhịp giảm nữa hoàn toàn có thể tìm về vùng giá là 90 thậm chí 89 do vậy đối với các cặp tiền tệ khác nhiều khả năng sẽ có xu hướng tăng giá đấy nhưng tôi vẫn lưu ý quý vị nhé trên đồ thị ngày nó nhấp như ấy tín hiệu đảo chiều đó đã chỉ báo phân kỳ rồi tất nhiên là hoàn toàn có thể xuất hiện phân kỳ kép nên quý vị hết sức lưu ý thời điểm này đối các gặp tiền tệ thì đô la index đó chúng ta nhìn đấy à, tuần qua đế ghi giảm thì đương nhiên là đô la index tăng quan điểm của tôi tôi vẫn bảo tôi thiên về hướng là tôi sẽ canh mua trung hạn uh, trên u khi giá và giá giảm về vùng giá quanh 1.14 1.13 cơ chứ bây giờ giá đang 1.19 thì quan điểm tôi thì tôi sẽ không mua Đó. còn tuần trước tôi khuyến nghị quý vị là chúng ta bán quanh vùng 1.900 và chốt lời ở vùng 1.7 thì thực tế nó cũng xuống đến 1.760 Đó, 150 pip nếu bạn nào chốt lời non chốt lời bạn nào không chốt lời non chúng ta cũng rời dừng lỗ về khoảng là chúng ta không chơi nữa tuần tới quan điểm của tôi đô la index có thể xuống ừ có thể lên nhưng mà tôi cũng không thích mua uh, khi nó tiến lên vùng trên này do vậy quan điểm tôi đối với đồng EU tuần tới thì sẽ ưu tiên đứng ngoài bán thì chúng ta sẽ không canh bán nữa AU tuần qua bứt phá rất là mạnh tuy nhiên tuần tới AU sẽ sẽ có tin mạnh chúng ta hết sức lưu ý AU tuần tới nhé tuần tới thì vào ngày ờ, thứ ba 11 ờ, giờ 30 sáng AU sẽ có tin về lãi suất của AU và bên cạnh đó thì ờ, vào 8 giờ 30 ngày thứ tư AU sẽ có GDP của AU Đấy, dự kiến nó sẽ rất là xấu do vậy hoàn toàn AU có thể bị đánh gục trong tuần tới nên đối với au usd hiện tại thì USD vẫn đang xuống giảm nên bây giờ chúng ta sẽ không canh bán nữa mua chắc chắn chúng ta không mua rồi có lẽ tuần tới chúng ta đứng ngoài xem với cặp này AG cũng vậy thôi EG cũng vậy UG UG thì quan điểm tôi UG hiện nay đang có xu hướng xuống nhưng mà thế xuống nó không quá mạnh tốt nhất chúng ta cũng đứng ngoài U gạt cũng vậy rồi đối với GU nhá GU tuần qua bứt phá rất là mạnh ngoài kỳ vọng của chúng ta rồi quan điểm tôi thì uh, ờ, GU hiện nay đang mắc một chút về cái đàm phán Brexit Đấy, trong hai tuần nữa uh, mà uh, Anh không đàm phán được với EU thì hoàn toàn có thể là Brexit cứng do vậy có lẽ từ giờ lúc có kết quả trong hai tuần tới quan điểm tôi là các cặp đồng bảng chúng ta nên đứng ngoài đứng ngoài cho an toàn hoặc là chúng ta sẽ chờ đợi cơ hội giao dịch ngày thôi khi có tín hiệu tốt còn hiện tại thì có lẽ chúng ta cũng không không nên động đến các cặp đồng bảng làm gì cả vì thời điểm này đang khó lường đối với chứng khoán Mỹ tuần qua chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh Đấy. tiếp tục tăng giá Dow Jones thì tiến sát đến đỉnh cũ rồi hiện nay còn cách cái đỉnh cũ là tầm 900 điểm và chứng khoán Mỹ thời điểm này gần như nó không đi tuân theo cái quy tắc thông thường kỹ thuật thì nó vào vùng quá mua có bán rất sâu nó vẫn tiếp tục tiến về cơ bản thị trường chứng khoán là hàn thử điểm nền kinh tế thì 4 tháng nay nó tách bạch nó tách rời hẳn nền kinh tế rồi Đó. do vậy chứng khoán Mỹ mua thì rõ ràng không phải lúc nhưng mà bán ngắn hạn nếu quý vị muốn mở lệnh bán có lẽ chúng ta chờ những tín hiệu đảo chiều thì bán ví dụ như chúng ta đánh theo đê ngày chẳng hạn thì đê ngày lúc nào phát tín hiệu ví dụ cặp đến đảo chiều hoặc là búa biết gì thì chúng ta bán rồi chúng ta dừng lỗ thôi còn lại quan điểm tôi thì tôi không ưu tiên lệnh mua còn bất kể ai muốn bảo bơm tiền nó tăng tăng chúng ta nên nhớ đây là cái cớ thôi lúc nào nó giảm nó sẽ giảm thôi và chúng ta nên nhớ là quá mù ra mưa sớm muộn nó cũng sẽ đảo chiều đảo chiều mãnh liệt luôn chứ không thể đảo chiều lưu diêu đâu vì cuối cùng sớm muộn nó sẽ trở về với đúng giá trị của nó là thị trường chứng khoán là hàn thực biểu nền kinh tế kinh tế xấu kinh tế đi xuống thì chứng khoán sẽ lao dốc đấy là quy luật rồi Ờ, chỉ số Nasdaq cũng vậy nói chung các chỉ số của chứng khoán Mỹ thì nó tương tự nhau không khác gì nhau cả S&P 500 cũng vậy à, đối với ờ, dầu thì má dầu thực ra trong hai tháng nay là nó quá khó lường rồi à, gần 3 tháng nay nó cứ đi ngang quanh vùng 41 42 43 rất là khó lường rất khó phân tích à, chúng ta nhìn này đến 10 tháng rồi gần như từ vùng 40 lên vùng 43 cứ loanh quanh ở đây thôi quan điểm tôi nhưng mà chúng ta nhìn động lực tăng của giá dầu thì nó gần như là hết động lực rồi từ lúc những nến tăng mạnh rồi bây giờ cứ bỏ con kiến lưu ra lưu diêu nói chung chúng ta chờ đợi khi nào giá dầu gặp thì chúng ta bán xuống thôi còn chưa gặp thì chúng ta đợi Đấy, còn chúng ta gặp nó ở đâu Rồi, chúng ta sẽ chờ đợi khi nào giá dầu mà đóng cửa dưới bây giờ dưới 41 nhé tuần tới nếu giữa đóng cửa dưới 41 thì chúng ta bán bán mạnh thế thôi còn chưa dưới 41 chúng ta cứ ngồi chờ đó là toàn bộ cái phân tích nhận định cái xu hướng thị trường vàng dầu forex à, chứng khoán Mỹ à, đây là quan điểm của TGC của chúng tôi đưa ra những phân tích của chúng tôi để quý vị có thể tham khảo còn đúng hay sai tin hay không tin thì đây là một cái góc nhìn để quý vị có thêm cái à, tham khảo để quý vị có thêm lựa chọn nó tốt hơn thôi chứ chúng tôi không phải là người là đưa ra và bắt các bạn phải theo các bạn lưu ý điều đó nhé và trong thị trường thời điểm hiện nay thì các bạn nên biết là hiện nay thị trường nó đang đi khá loạn đấy nên các bạn giao dịch tôi chỉ khuyến nghị các bạn là chúng ta cẩn thận thế thôi chứ còn đây là những cái giai đoạn trong 4 tháng này thị trường không đi theo bất cứ quy luật nào ngay cả quy luật bơm tiền vậy các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều chuyên gia nhận định rồi còn quý vị nên nhớ là giải thích hành động quá khứ thì nó rất là dễ dự đoán tương lai nó mới khó những cái gì mà đi theo cái quá khứ 100 năm vừa qua thì sẽ dưới nhận định còn nếu nó đi theo một quy luật mới thì chịu đó các bạn nên nhớ là như vậy nhỉ chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công